<laughs> thường là ăn uống không đúng giờ giấc cái đấy thì cũng có thể là do là thôi chị chị đừng giải thích ok chị đừng nói hết ra <laughs> đi thực ra đây là cái hơi à. nói là nhiều khi em cũng bản thân này không biết là cái điểm xấu luôn hay quên nữa ừ. thế thôi chắc là không còn gì nữa ngủ muộn ăn không đúng giờ giấc hay quên thì em cũng chưa thấy gì gọi là xấu lắm bây giờ hỏi tiếp hai cô đi muốn hỏi gì nữa hỏi tiếp đi hai chị em thì em muốn hỏi à. một câu là uh, anh có hai người con thực sự thì có khá là nhiều áp lực phải lo về tài chính à thì anh có cảm thấy mình đang chịu đựng những áp lực không nó không gọi là chịu đựng đâu bởi vì à, khi mà mình đã cách đây mà ừ, từ khi mà các bạn trẻ sinh ra ấy thì à, cũng mất một thời gian mình bắt đầu thì hơi à, sốc một chút bởi vì hồi đấy còn trẻ quá à, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là um, rồi đúng rồi à, em ơi ừ, tiên giới thiệu một xíu thông tin về mình đi dạ em là trần ái tiên à, dạ em năm nay 23 tuổi ạ em vừa mới tốt nghiệp ngành marketing của trường đại học bách Khoa đức thắng ạ hiện tại thì em đang là người mẫu tự do và em đang sống ở thành phố hồ chí minh và em đến đây với hy vọng là sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình ok rồi đợi chị một tường một chút xíu rồi xin cho tường kết nối với bạn nữ thứ hai đó là bạn thanh xuân hello xuân ơi Ôi, chào mọi người ạ Bữa nay hai bạn gái của tôi ai cũng xuất sắc hết trơn Chào tất cả mọi người, chị Cát Tường và chào uh, tất cả khán giả của chương trình của Thần Tóc Em ờ, tên là Lưu Thị Thanh Xuân Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội ạ Em năm nay 25 tuổi Công việc của em, ờ, công việc chính thì vẫn làm sale ở một công ty ờ, bảo hiểm nhân thọ Manulife ở Hà Nội Còn lại là em có hai công ty về marketing và đào tạo người mẫu ạ à, nãy giờ tôi thấy fashion quá trời Một cô Tiên và một cô Xuân mà ai cũng rất là ấn tượng, trẻ trung, năng động tôi đang rất tò mò tại sao mà họ trẻ trung năng động như vậy mà họ chưa có người yêu và họ phải nhờ đến à, các tường và bây giờ thì à, tường sẽ giới thiệu với quý vị một cái chàng trai là một nhân vật chính của buổi ghi hình ngày hôm nay bằng một cái video được quay dấu mặt bằng một ứng dụng vô cùng dễ thương đó là ứng dụng Viberlens xin mời quý vị cùng theo dõi Xin chào mọi người Mình sinh ra và lớn lên từ một con phố cổ của thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người một món đặc sản của quê mình Đó là chai Hà Nội các bạn nhé Thường thì mọi người hay nói chai Hà Nội là nghìn năm văn vở lắm Nhưng dĩ nhiên ở đâu mà chả có người nọ người kia phải không các bạn và mình chính là phần còn sót lại mà nhiều chị em đã bỏ lỡ Nói sơ sơ vậy thôi Còn bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết và thông số kỹ thuật cơ bản nhá Mình nặng 68 cân Mà cao 1m75 Thân hình hơi gầy một tí nên rất cần người chăm Hồi nhỏ mình thích nhảy dây bắn bi trốn tìm Nhưng lớn lên rồi thì mình rất ghét tình yêu em ơi cút bắt trò chơi nha các bạn Là một người hâm mộ văn thể Mỹ nên hàng ngày mình ngoài công việc ra Thì có rất nhiều thú vui giải trí và tất cả đều liên quan đến nghệ thuật và tính sáng tạo Đây là một vài hoạt động tại nhà đã trở thành thói quen của mình Nó được hình thành sau đợt giãn cách suốt 2 năm vừa rồi và giờ mọi thứ đã phục hồi dần đi vào ổn định nếu các bạn có dịp ghé Hà Nội chơi thì chúng ta cùng cà phê đọc sách tập luyện chơi nhạc hát hò xem phim đàm luận chuyện đời và ăn hết tất cả những món đặc sản Hà Nội nhé còn rất nhiều điều chưa thể nói hết ngay được nên mình hẹn gặp lại các bạn ở chương trình ghép đôi thần tốc online để chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn với nhau nhé rất là nhiều thông điệp hình ảnh được hé mở úp úp mở mở bây giờ xin mời hai cô gái của chúng ta giờ cô tiên trước nè có cảm xúc như thế nào về đoạn ờ, video clip giới thiệu vừa rồi à, em thấy bạn là một người rất là có một giọng nói rất là ấm áp và Dạ ngoài ra thì em cũng thấy là họ là một người khá là nhẹ nhàng Chị xin tiết lộ cho hai em biết nha Nhân vật nam ngày hôm nay là một ông chồng quốc dân Ông chồng quốc dân à, Đó là ông xuất hiện trong cái bộ phim truyền hình rất là đình đám Hương vị tình thân Biết không? Có ai biết anh chàng này không? Ờ, biết biết biết biết biết đâu rồi biết gì nói thử nghe coi dạ mời thanh xuân em ờ, chỉ thấy là ờ, các diễn viên ờ, nam ở trong phim vị tình dân rất là đều đẹp trai hết chị ạ <laughs> và em theo dõi cái phim đấy hàng ngày ok bây giờ thì xin chào bạn nam chào chị các tường chào chương trình lần đầu tiên mà em tham gia vào chương trình uh, uh, có thể nói là liên quan đến uh, chuyện uh, tình cảm mình là hoàng anh vũ năm nay thì ờ, mình ờ, ngoài 30 và hiện tại thì mình vẫn đang làm diễn viên Vũ ơi, ngoài cái công việc ờ, làm diễn viên, đóng phim thì em còn làm công việc gì khác nữa không? Ờ, hiện tại thì em có đang kinh doanh, em có một quán ở trên Tạ Hiện và đang làm spa Kính thưa quý vị, mọi người đang theo dõi thì mọi người thấy tất cả, thấy các tường, thấy ba nhân vật tham gia chương trình. Nhưng mà tường xin nói cho mọi người biết rằng là ba bạn này không có thấy nhau nha, chỉ nghe tiếng của nhau và trò chuyện với nhau thôi quý vị. À, Vũ có thể giới thiệu một xíu về những điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Anh chàng này có vẻ chậm nha. Hỏi phải suy nghĩ kỹ lắm mới trả lời. Rất là tốt luôn đấy chị, à, chưa, chưa tham bao giờ, em chưa có kinh nghiệm chị ạ cũng như là lần đầu tiên mà quen với các bạn nữ ấy, tự nhiên hôm nay làm làm quen một lúc hai bạn thì ra lại hơi run <laughs> điểm mạnh của em là em có rất nhiều sức định năng lượng mà em nghĩ là nó sẽ đủ khả năng để match với khá là nhiều người <laughs> ví dụ như là em thích uh, thể thao này em thích um, nghệ thuật này em thích uh, thời trang này điện ảnh này đây cái gì mà em cảm thấy rằng đó là cái yếu điểm của mình yếu điểm của em là mạnh tình cảm quá chị ạ à? đẹp trai công việc thành công quá trời job quá trời xô mà tôi không có tin đâu yếu điểm về tình cảm là sao nó rõ hơn cho tôi nghe coi mình chỉ mình thật lòng quá nên nó cứ phát triển lên sớm xong lại sớm bị uh, lụi ấy chị sớm nở tối tàn ha thương thân phận người đàn ông quá ừ, thương quá <laughs> rồi cảm ơn em bây giờ chị sẽ quay lại với hai cô gái tham gia chương trình ngày hôm nay nha điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng à, điểm yếu của em chắc có lẽ là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 cố gắng siêng năng không chứ trời ơi tại chưa yêu thôi bé ơi gặp đúng người yêu rồi để coi có siêng không là biết rồi vậy điểm mạnh của mình là gì em nghĩ uh, nếu mà những ai mà thân thiết với em rồi hoặc đã tiếp xúc nhiều với em á thì họ có đánh giá là em khá là hài hước em khá là năng động trong các hoạt động thể thao nữa chị rồi bây giờ quay qua cái cô kia nãy giờ ngồi cười tủm tỉm hoài thanh xuân ơi à, nghe những thông tin của anh vũ thì em có cảm nhận gì chưa em có cảm nhận là Mike Vu Mike Vu y hệt luôn chị ạ tất cả các sở thích của anh y hệt tất cả các sở thích của em luôn ừ. hả ghê vậy đó hả thế ạ à? em không đùa đâu <laughs> ví dụ ví dụ à, là sao à, em em có những sở đến đấy khoảng tầm từ chín phần trăm đấy ghê chút trước tiên lợi thế em lợi thế hơn chút xíu là em ở hà nội đó có thể là em sẽ có cơ hội gặp được ảnh nhanh hơn à, nhanh hơn bé tiên cho nên là chị đang ganh tị uh, ờ, dùm cho bé tiên đây ok điểm mạnh điểm yếu của em là gì ờ, thanh xuân em nghĩ em nói hơi nhiều nó cũng cả là mạnh nữa điểm yếu luôn ạ ví dụ là lúc mà chưa quen thì em rất là hay ngại ngùng nhưng mà lỡ của quen rồi là em bị vào cầu tâm sự anh nói chuyện hơi nhiều ạ chị nghĩ cái đó không phải là điểm yếu nói nhiều hay nói ít không quan trọng quan trọng là nói hay hay không là mình nói cái mà cái người kế bên cạnh mình muốn nghe hồi nãy giờ là hai cô gái đã nhận xét về vũ rồi bây giờ vũ nhận xét về hai cô gái của Di tường ngày hôm nay như thế nào bạn tiên vừa nãy giới thiệu uh, bạn ấy ờ, bạn ấy khá là lười mà em nghĩ là cái lười này thì ai cũng cũng có thôi chẳng qua là mọi người có nhận hay không <laughs> thế nên là cái đấy nó không không phải lười bởi vì là những cái gì mà bạn ấy thích hay là những cái gì mà bạn ấy uh, muốn làm thì chắc chắn là bạn sẽ không lười chẳng qua là bạn không đang uh, có vẻ hơi hoang mang một chút <laughs> còn bạn Xuân thì rất là năng động tự tin bởi thường những người mà tự tin thì họ, họ mới hay nói nhiều <laughs> Ủa vậy hả? Cảm giác sơ bộ <laughs> à, Vũ ơi, bây giờ một chút xíu về tình trường đi Tổng cộng đến bây giờ chắc chỉ là chính xác là khoảng ba mối tình thôi có giấu bớt không <laughs> mỗi mối tình kéo kéo rất là dài chị ạ à, dài lắm em kết hôn lâu rồi chia tay cũng lâu rồi mà tất cả những chuyện tình cảm của em thì từ trước đến nay em được tự tin nói là uh, nó đều không liên quan dính líu gì đến người thứ ba này nó đơn giản chỉ là cái mối quan hệ của hai người và đến một thời điểm nào đấy mà cả hai cảm thấy là không thể cố gắng nữa không thể nào chấp nhận được tiếp tục đi tiếp con đường của nhau nữa thì ờ, phải chấp nhận một tay thôi hôn nhân của em kéo dài 5 năm từ năm 2009 đến uh, ờ, 2015 Mình có cháu nào chưa em? Em có uh, Em có một cháu nữa thì ở đây Em có hai đứa Hai cháu là chung một mẹ hay là hai mẹ? Hai mẹ luôn à, Là cái người sau, cái người sau là một cháu nữa Cái người thứ ba, mối tình thứ ba một cháu nữa Không ờ, Thứ nhất ạ À, thứ nhất một bé, thứ hai hai bé Rồi uh, có bé nào sống với em không? hiện tại em cháu đang sống với mẹ chị ạ em có rút ra được một cái bài học kinh nghiệm gì cho bản thân mình không em cảm thấy là mình đang cần một cái sự ổn định ấy do cái công việc cũng như là cuộc sống của mình nó vẫn còn bay bổng hay là nghệ thuật mà em đi nhiều tính em cũng không phải cái đứa thích ngồi một chỗ ờ, nhưng mà hiện tại thì cảm thấy rất là muốn có một cái hậu phương vững chắc <laughs> không phải để mình đi nhiều hơn mà có chỗ để về ồ oh, hay Tiên ơi, Tiên cảm nhận như thế nào về câu chuyện của anh Vũ? Em nghĩ anh của đầu rồi khá là có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu à, Với em thì em là một người hoàn toàn mới Chàng dây trắng <laughs> Có nghĩa là em chưa có mối tình nào hết hả Tiên? Dạ, em có một mối tình hồi cấp 3 đi học chị À, mối tình này kéo dài được bao lâu? À, 2 năm nhưng mà kiểu tụi em chỉ tình yêu trong sáng thôi chị rồi bây giờ nghe câu chuyện của ảnh đó đã từng có ly, kết hôn có ly hôn có con riêng thì hỏi thật sự luôn em có ngại không à, đối với em thì thực sự thì em không ngại một người mà cũng đã có nhiều kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là chắc là sẽ rất là chín chắn vậy thì em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em thì tìm một người uh, trưởng thành có công việc ổn định và uy tín biết chăm sóc những người uh, xung quanh về ngoại hình có yêu cầu gì không cưng dạ dĩ nhiên là ưa nhìn là được rồi chị trời cái ưa này khó lắm cao thấp mập ốm gì nó đại chứ ưa nhìn này khó lắm nha có điều gì em không thích ở người bạn trai không em sợ nhất là những người đàn ông mà bạo lực đó chị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 quá wow, trời luôn ờ, làm người mẫu hả cưng ha cao quá trời cao anh vũ nghe rồi nha nghe tiêu chí của người ta đưa ra rồi đó nha xuân thì sao ừ, thực ra là những gì suy nghĩ của em bạn tiên bạn cũng nói hết gần hết rồi ạ và em cũng thấy là anh ờ, cũng có khá nhiều ờ, kinh nghiệm trong chuyện tình cảm em bọn em kinh nghiệm thì hơi ít ạ em thì uh Yêu ai khoảng rất rất hay bị ờ, ở miền Bắc người ta gọi là bị chát đó chính là kiểu bị ngốc trong chuyện tình cảm ấy ạ là người ta nói gì em cũng tin hết <laughs> em khi mà em yêu thì em thường rất là hay kiểu chỉ có gia đình em và và bạn trai và gia đình nhà bạn trai thôi em hay ở cạnh người ta lúc mà người ta đang bắt đầu sự nghiệp ấy ạ và đến khi người ta có tất cả rồi thì mọi thứ nó thay đổi chuyện đấy nên là cho nên là em quyết định dừng lại mình có ngại lấy một người đã từng kết hôn và đã có con riêng không cái chuyện đấy thì em bình thường trong trong trong trong, trong cái thời đại này thì em thấy là là quan trọng là mình và và người ta thế nào với nhau thôi em cao một mét mấy em thì uh, em cao một mét sáu mươi lăm thôi ạ <laughs> ồ sao mấy giờ thế hệ trẻ bây giờ các bạn gái đẹp gái và cao quá quý vị ơi tôi ngưỡng mộ quá ước gì tôi cao thêm được 5 phân nữa tôi đi thi hoa hậu tôi đi thi hoa hậu với bà rồi rồi cảm ơn thông tin của hai em nha thanh xuân ờ, chưa giới thiệu cho chị về mẫu người lý tưởng mà em muốn là như thế nào về mẫu người lý tưởng của, của em muốn là một người đàn ông của gia đình vậy thôi hả đơn giản vậy thôi tiêu chuẩn hai cổ đưa ra em thấy thế nào thực ra thì nãy giờ ừ, em thấy hai bạn có đưa ra tiêu chuẩn gì nhiều đâu <laughs> giống như kiểu là thăm dò ấy, em cảm giác như là các bạn à, các bạn thì có một chút thì đánh rẻ chừng hơn nhưng chắc là các bạn ấy ý tứ nên là sẽ không nói <laughs> đâu làm gì có về chừng có ừ. trời ơi đây ta những cô gái ở cái thời buổi hiện đại mà phóng khoáng thoải mái trong cái quan điểm cái suy nghĩ vậy còn tiêu chuẩn của vũ thì như thế nào em thì về cơ bản thì phần ngoại hình này có thể tương xứng với nhau này về phần uh, học vấn nó gần giống như là uh, về phần trí tuệ ấy, thì cũng uh, có những cái gì để nó tương xứng với nhau văn hóa giáo dục có những cái ờ, điểm mà nó khá là tương đồng với nhau thì sẽ đi được xa hơn Hôm nay mình tham gia ghi hình có ai làm ờ, quân sư cho mình không à, hôm nay có người thân trong nhà mình để góp ý kiến cho mình không ok thế thì đợi em một chút nhé ừ ai hôm nay à có chị gái chị họ ok mời chị vô đi mời chị vô đi à, ok Trời ơi bạn chậm trải từ tốn dễ sợ Kêu giống như tôi mà kêu đi đi cái tôi đứng lên tôi đi liền nha Kêu đi kêu chị gái ảnh từ từ anh đứng lên Người đàn ông này rất là chậm rãi, từ tốn xin chào cả nhà Dạ Hiện tại là có hai em gái nữa Một em tên là Tiên Một em tên là Xuân Nữa chị sẽ có thể là giao lưu trò chuyện với hai bạn cùng với ờ, cùng với Vũ bây giờ luôn Hỏi thăm vài thông tin Rồi chị phải tư vấn cho Vũ là Sẽ lựa chọn một cô nào mà cảm thấy phù hợp với mình nhất à, Hai bạn có thể giúp lời mình được không? thực ra nãy giờ hai bạn giới thiệu hết ừ. rồi em nhắc em nhắc lại một chút nhé ví dụ như là bạn tiên ở sài gòn và bây giờ hiện tại bạn đang làm freelance Xuân thì bạn đang ở Hà Nội và bạn cũng ờ, làm trong công ty bảo hiểm và tự kinh doanh à, cũng làm hai bạn đều làm người mẫu <laughs> thấy chưa à, anh không nói thôi chứ anh à. ngồi anh nhớ hết thông tin của hai đứa em thấy không ghê lắm <laughs> <laughs> bây giờ em hỏi chị chị của Vũ nha bản thân Vũ có tật xấu gì không chị hay ngủ dậy muộn <laughs> thường là ăn uống không đúng giờ giấc cái đấy thì cũng có thể là do là Thôi chị chị đừng giải thích ok chị cứ nói hết ra đi <laughs> thực ra đây là phải để cho người khác à. nói vì là nhiều khi em bản thân em không biết là cái gì xấu luôn hay quên nữa ừ thế thôi chắc là không còn gì nữa ngủ muộn ăn không đúng giờ giấc hay quên thì em cũng chưa thấy gì gọi là xấu lắm bây giờ hỏi tiếp hai cô đi muốn hỏi gì nữa hỏi tiếp đi hai chị em thì em muốn hỏi à. Ờ. vũ một câu là uh, anh có hai người con thực sự thì có khá là nhiều áp lực phải lo về tài chính à thì anh có cảm thấy mình đang chịu đựng nhiều áp lực không nó không gọi là chịu đựng đâu bởi vì à, khi mà mình đã cách đây mà từ khi mà các bạn trẻ sinh ra ấy thì à, cũng mất một thời gian mình ban đầu thì hơi sốc một chút bởi vì hồi đấy còn trẻ quá uh, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là khi mà mình đã xác định được là những cái người này đã là gắn kết với số phận của mình rồi lúc đấy mình cảm thấy rất là thoải mái mình chỉ có việc là phải cố gắng nhiều hơn thôi bạn tiên là bạn ở sài gòn thì bây giờ um, cũng muốn hỏi một chút là như kiểu uh, trước đây cái cái cái cái người mà cuối cùng mà người yêu cuối cùng của tiên ấy là vì uh... ta trong trắng trinh nguyên trong trắng trinh nguyên chưa có mối tình nhưng mà cũng không tin <laughs> đối với em thì em có rất là nhiều lý do à, lý do đầu tiên là em cảm thấy bản thân mình chưa có đủ uh, trưởng thành đó chị chưa có đủ uh, kinh tế chưa vẫn vẫn chưa ổn định đó chị lý do thứ hai là em cảm nhận những cái người đến với em họ khá là vội vàng em nghĩ là em cần nhiều thời gian để hiểu một người hơn và để biết rằng họ có thật sự đặt tình cảm của mình không bây giờ chị sẽ cung cấp thêm cho hai chị em của vũ một số thông tin nữa nha để chúng ta à, có thể lựa chọn một cách dễ dàng hơn bây giờ xin mời quý vị sẽ xem hai cái đoạn video clip mà à, hai bạn nữ hôm nay đó là tiên và thanh xuân đã quay lại bằng cái ứng dụng Viperlens để mình biết thêm một số những thông tin về hai bạn này Hi, xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Ái Kiên Hiện tại thì mình 23 tuổi, mình vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing của trường đại học Tôn Đức Thắng và công việc hiện tại của mình sẽ là người mẫu tự do. Hôm nay thì mình rất là vui khi được tham gia chương trình và cũng rất là mong muốn sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình. Ừ. Đối với mình, ờ, những cái mối quan hệ kể xung quanh và kể cả tình yêu nữa thì trong cứ mỗi mối quan hệ nào thì cái việc phát triển bản thân là một việc rất là cần thiết à, bởi vì khi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thì chắc chắn là mình sẽ xứng đáng với tình cảm tốt đẹp hơn ừ. nữa sao rồi chị cảm xúc như thế nào khi mà chị xem hai đoạn clip của hai em gái ngày hôm nay bởi vì thực ra là chị mới vào đây ý, thế nên là chị cũng không nghe được đoạn đầu là các bạn ấy nói nói như thế nào nhưng mà qua cái phần mà mà vũ hỏi ý, có câu hỏi cho hai bạn thì nếu mà đây là chỉ là cảm tính của chị thôi nhá thì chị sẽ cho bạn uh, tiên bởi vì chị cảm thấy là bạn tiên khi mà tham gia chương trình này này tức là bạn ấy cũng đặt cái tình cảm tức là bạn rất thật thì chị nghĩ là những cái người như thế thì người ta rất là trân trọng được tình cảm biết đâu đấy yeah. Dạ. Kính thưa quý vị, khoan đợi trước khi đến cái phần mà à, đưa ra quyết định lựa chọn của anh Vũ thì các tường xin thông báo là à, cổng mini game trên Viber Community đã đóng lại rồi nha quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp để xem quyết định của anh Vũ như thế nào. Vũ ơi bây giờ còn muốn hỏi gì nữa không Nếu không thì mình hãy bàn với chị đi Rồi mình đưa ra quyết định Vũ muốn tiếp tục trò chuyện với bạn nào Bạn Tiên hay là à, bạn Thanh Xuân ờ, Ngày hôm nay thì Vũ sẽ Em khá là lười à, Và hơi nóng tính một chút Em nghĩ em nói hơi nhiều Nó cũng cả là mạnh nữa Để yếu luôn ạ à em nghĩ là anh Vũ nên chọn là bạn Xuân đi ạ à. à, tại vì à, đối với em thì em thật sự cũng không thích một mối quan hệ mà cả hai phải yêu xa đâu chị cho nên em vẫn muốn làm bạn với anh Vũ nhiều hơn đó là ý kiến của em gái đó và bây giờ em cũng suy nghĩ về vấn đề đấy thì nên là em sẽ nói chuyện tiếp với bạn Xuân rồi à, bây giờ nói thì nói cho vui thôi hù em thôi chứ bây giờ em chọn ai thì em cũng sẽ được gặp hai cô gái xinh đẹp của chúng tôi ngày hôm nay rồi bây giờ thì cho kết nối <laughs> cho kết nối tất cả mọi người gặp nhau đi ạ à. trước khi chúng ta sẽ tạm biệt bạn tiên hello thấy nhau chưa hello mọi người hello cả nhà hai em Bây giờ để tạm biệt em Tiên thì em mời anh Vũ và có một món quà tặng cho bạn Tiên chứ Bây giờ hát một bài hát gì đó tặng cho hai em đi nè rồi tạm biệt chị tạm biệt tiên rồi mình còn lại hai người mình trò chuyện tiếp nói không được thôi chứ ừ. bà nói hát à, không cảm được. ơn Đó, ừ. dạ, chị xin chào ừ. dạ em cảm ơn chị nha dạ cái sự tư vấn của chị nhưng mà bạn vũ không có nghe cảm ơn chị nha <laughs> dạ cảm ơn chị dạ rồi bây giờ vũ hát tặng cho hai em một bài hát đi nè rồi chúng ta sẽ chia tay tiên nè bình thường là rất là tự nhiên đấy nhưng mà um, bây giờ tự nhiên um, rồi làm đi cưng vài câu thôi cho nó vui nè chạm nhẹ vào đôi mắt chạm nhẹ vào bờ vai chạm nhẹ vào đôi môi ngày mai xa anh rồi chạm nhẹ vào trí nhớ chạm nhẹ vào cơn mơ mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ anh yêu cô ca nhỏ bé tin vào những lời bài hát tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn anh yêu cô gái năm ấy tin vào những lời viễn vông và tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời thời gian xóa đi những ngày thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau vô vơ chẳng còn bất ngờ một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng vui khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên chạm khẽ tim anh một chút thôi mà xa rồi vâng, wow chị báo cho em biết là báo cho em biết là nguyên phim trường này mấy các cô gái vỗ tay hết trơn đó vũ bài hát là cảm ơn mọi người tuyệt vời ạ à. tự là rất là vui khi tiên đã tham gia chương trình ngày hôm nay cảm ơn tiên rất là nhiều nha bye chương trình của chúng ta chỉ còn lại hai nhân vật thôi bây giờ tôi đi thiệt lần này là chị đi thiệt bây giờ chị giao lại cho vũ vũ và à, thanh sương hai bạn sẽ trò chuyện với nhau nhé hello em ơi chào anh em mới được nhìn thấy anh ở trên truyền hình thôi rồi tiên <laughs> nhìn thấy qua qua gọi là cái côn video ấy hả chưa bao giờ ờ, anh đây gọi là côn video ấy và em đã xem anh khá nhiều phim rồi chứ không đơn giản là phim uh, không bị tình thân à đúng không phim này cũng khá là hot có vài người bạn uh, ngày xưa đã từng học đã từng chơi với em cùng quê để em đã đóng phim đấy thế là em nói chuyện thì em ờ, em cũng hay bị ngại vì ví dụ khi nói chuyện ở ngoài nó rất khác còn chuyện ở đây là khi một người chơi quen nhau thì em nói chuyện hay bị, bị ngại ờ, bản thân anh anh còn ngại hơn ấy bởi vì anh chưa nói chuyện kiểu này bao giờ cả <laughs> bình thường là chat kể cả video call là anh cho cái moment này thôi anh đây là lần đầu tiên anh tham gia vào một cái chương trình mà để uh, gọi là hẹn hò luôn kết đôi thứ này kia còn rất là buồn vâng. cười nó rất là bị khớp ấy còn bên ngoài bình thường là giống kiểu mình mình phải xem là họ đùa như thế nào này cái cách mà họ phản ứng trước mỗi sự việc nó ra làm sao xong rồi họ mình thích thích họ không thì xong rồi nó tự mọi thứ nó tự nhiên nó đến ấy chứ không giống như kiểu gượng ép là bây giờ mình ờ, vừa nhìn thấy một người này xong rồi mình mình ờ, phải tìm hiểu họ luôn ấy như thế nó nó gần giống như kiểu là bị um, uh, nó nó hơi sôi thịt một tí ép ờ, và anh nghĩ em anh nghĩ là... đúng không? đấy như em nói đấy và tôi có thể bắt đầu từ những người bạn Đúng. chứ không cần thiết là, là phải là là thích nhau vội mà là mọi thứ có thể bắt đầu những người bạn biết đâu sau này ừ. nếu mà ừ. bọn mình là bạn được thì uh, nếu mà chúng mình không hợp biết em có thể giới thiệu anh đối với một người bạn gái của em đấy nó em rất là thoải ừ, mái và ok là anh không có giới thiệu ờ, em cho một bạn anh <laughs> ngày xưa thì cũng một thời làm uh, ờ, người mẫu ảnh cho Việt Nam International Fashion Week cũng uh, làm mẫu ảnh cho kênh 14 cũng làm mẫu ảnh cho ờ, family.vn hay là mẫu ảnh theo tính chất là nó hơi ừ. freelance hơi hơi bán chuyên một tí chứ chưa đẩy đến chuyên nghiệp 100% kiểu bán chuyên một tí ạ thì bây giờ ờ, sau một thời gian làm mẫu ảnh rồi thì em ờ, có vẫn làm hành chính bình thường ban ngày xong là có mở một công ty về marketing và đào tạo KOL mẫu hello hello, chị quay trở hello. lại rồi trời ơi <laughs> sao rồi nãy giờ trò chuyện được nhiều chưa biết thêm còn từ nãy giờ chị đi đâu non, chị non, em được nhiều thế rồi à? thực ra mấy giờ không có trò chuyện <laughs> nhiều đâu <laughs> vậy hả ủa nãy giờ tôi nhớ tôi đi cũng lâu rồi mà ta rồi rồi, rồi biết thông tin của nhau chưa rồi bị uh, xấu hổ một tí <laughs> hả? kiểu chưa biết nhau bao giờ ấy, à, nói chuyện hơi bị khớp hồi nãy anh vũ anh có hát uh, tặng ờ, chương trình bài hát quá trời tuyệt vời luôn bây giờ xuân có gì tặng chương trình không em có hai niềm đam mê thực ra là lúc đầu cũng là hát nhưng mà em đi làm ờ, em giao tiếp với nhiều khách hàng quá trên giọng em vẫn đang bị mất em sẽ ờ, chỉ nhảy qua qua vài điều đâu nhảy vài cái coi sẽ sân khấu nó sẽ rộng hơn thì anh có thể quay được sao à, anh vũ sao em ngồi coi mà chăm chăm chú mà chấm tay lên cà mình sao sao không thấy biểu lộ cảm xúc gì vậy à, em thấy um, bài cái bài của em dựng xuất sắc bây giờ thì xin thưa quý vị chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định bây giờ chị tường hỏi hai bạn là đã chuẩn bị sẵn giùm cho chị tường hai biểu tượng mà chương trình đã nhờ mình chuẩn bị chưa đó là cái biểu tượng thứ nhất là hình icon của chú cúng viper hạnh phúc và biểu tượng thứ hai đó là cái ngón tay ngược thì các bạn chuẩn bị dùm chị tường chưa đo cho chị tường xem rồi đâu bên kia wow rồi dễ thương ha Tường chia sẻ lại cho quý vị khán giả cũng biết luôn Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò ngay trong chương trình Ghép đôi thần tốc online thì mình sẽ đưa cái biểu tượng chú cún con lên còn nếu chúng ta cảm thấy là đối tượng này không phù hợp thì mình hãy đưa cái biểu tượng ngón tay ngược lên bây giờ hãy nhìn kỹ đi và hãy lựa chọn cái biểu tượng của mình rồi nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị tường hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định của mình ba hai em có cảm nhận là Mike Wu Mike Wu y hệt luôn chị ạ tất cả các sở thích của anh y hệt tất cả các sở thích của em luôn tất cả những chuyện tình cảm của em thì từ trước đến nay em được tự tin nói là uh, nó đều không liên quan gì đến gì người thứ ba này cảm thấy rất là muốn có một cái hậu phương vững chắc và một xin mời kết quả của hai bạn dễ thương thật sự luôn rồi cảm ơn hai em nha và chúc cho hai bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình cảm ơn chị dạ tôi, tôi ước gì tôi còn trẻ được tham gia mấy cái chương trình này liền luôn á hẹn gặp lại quý vị nha Còn...